Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Báo quân đội tuyên truyền chống Mỹ trước chuyến thăm của bà Kamala Harris. Tối ngày 19 tháng 8 năm 2021, Báo Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Việt Nam, cho đăng tải bài viết với nội dung phản bác sự so sánh giữa cuộc chiến ở Afghanistan với cuộc chiến tranh Việt Nam. Bài báo cũng kể tội đế quốc Mỹ trong thời kỳ chiến tranh – Điều đáng chú ý là bài báo được đăng tải chỉ mấy ngày trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Nội dung bài báo có đoạn Mỹ không ngừng đánh phá giết hại đồng bào ta ở miền Nam, dùng không quân và hải quân bắn phá miền Bắc, ném bom cả vào nhà thương, trường học với ý đồ đưa miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá và gọi đó là tội ác. Báo Quân đội Nhân dân cũng tố cáo đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã luôn xuyên tạc bịa đặt về cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam, về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 nhằm mua xấu Đảng Cộng sản. Bài báo trên của quân đội nhân dân được đăng tải sau sự kiện phiến quân Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan và lên nắm quyền. Gần như ngay lập tức nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã so sánh sự kiện này với sự kiện Sài Gòn thất thủ năm 1975. Ông Đinh Kim Phúc, một cựu chiến binh và là nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, bày tỏ quan điểm của ông về bài báo của quân đội nhân dân với AFA. Việt Nam nhận được sự giúp đỡ của Hoa Kỳ rất nhiều về kinh tế, về an ninh, quốc phòng và thậm chí trong thời gian gần đây trong vấn đề chống dịch COVID-19 thì Việt Nam cũng nhận được rất nhiều quà tặng của chính phủ Hoa Kỳ như vaccine, thuốc, phương tiện, vật tư y tế. Tôi cho rằng việc dở lại giọng điệu chống Mỹ cứu nước lên án Mỹ là đế quốc thì tôi nghĩ đó là tiếng nói lạc lõng, là muốn kéo lại quá khứ để tranh thủ một cái gì đó đối với phương Bắc hay chăng? Hay để chứng tỏ mình là lập trường giai cấp, lập trường giai cấp quốc tế vô sản khi mà chuyển tiền sang Mỹ, sắm nhà bên Mỹ, đưa con qua du học bên Mỹ nhưng mà vẫn chửi đế quốc Mỹ. Ông Đinh Kim Phúc cũng cho rằng quan điểm của báo Quân đội Nhân dân không đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin đã có chuyến thăm Việt Nam hôm 29 tháng 7 nhằm củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia. Ông đã gặp hai vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hoa Kỳ hiện đã tặng Việt Nam 5 triệu liều vaccine và hàng chục triệu USD kèm vật tư y tế để phục vụ cho việc chống dịch COVID-19. Vì sao con đường hòa hợp, hòa giải dân tộc vẫn xa vời? Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt gần nửa thế kỷ nay, nhưng những kêu gọi hòa hợp hòa giải giữa hai phía với ý thức hệ khác nhau đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Chuyện xảy ra năm 2016, ông Hữu Thỉnh là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ở Hà Nội, qua điện thư đã mời tôi về Hà Nội trong tháng 10 năm 2016 và có buổi gặp gỡ thể hiện sự hòa hợp hòa giải. Tôi đã trả lời rằng, cho dù tôi có cầm bút nhưng từ trước năm 75, cũng như sau năm 75, bây giờ ở hải ngoại, tôi chỉ xem mình là một quân nhân. Trong tư cách của một người lính thì tôi từ chối, vì từ trong lịch sử, trên lý thuyết cũng như trong thực tế, tôi thấy các cá nhân trong tổ chức của Đảng Cộng sản ở Hà Nội không hề có tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc với ai hết. Đó là một đảng chủ trương, thề phanh thây uống máu quân thù, tiêu diệt quân thù để giải phóng miền Nam, kẻ thù nào trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là lời ông Phan Nhật Nam, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được biết đến như một phóng viên chiến trường thời chiến tranh Việt Nam. Làm sao hòa hợp hòa giải, ông nói, khi những vết thương của dân tộc từ sự bội tín của người Cộng sản chưa thể khép lại. Từ Chính phủ Liên hiệp năm 1946, Hiệp định Geneva 1954, Mặt trận Giải phóng miền Nam 1960, đến Hiệp định Paris 1975 đều bị xé bỏ một cách ngang nhiên từ cuộc di cư năm 1954, vụ nhân văn giai phẩm 1957, giải phóng miền Nam 1960 đến mậu thân 1968, mùa hè đỏ lửa 1972, rồi 1975 là đánh tư sản, lùa dân đi kinh tế mới, phong trào vượt biên gần 600.000 người chết. Suốt mấy chục năm như vậy, Đảng Cộng sản không hòa hợp, hòa giải với ai hết, cả chính bản thân của họ nữa. Từ đó tôi kết luận ông Hữu Thỉnh dù có thực tâm đi chăng nữa cũng không thể có khả năng tổ chức một cuộc hòa hợp hòa giải với những cá nhân mà ông ta gọi là nhà văn. Nói thật Đảng Cộng sản đặt ra vấn đề hòa hợp hòa giải thì không tin được. Không hề có sự kiện hòa hợp hòa giải dân tộc sau 46 năm. Câu chuyện nhà văn Phan Nhật Nam được mời về nước hồi năm 2016 được Facebooker Lưu Trọng Văn nhắc lại trên tài khoản Facebook cá nhân – một lần nữa lôi kéo sự chú ý và phản hồi từ nhiều phía. Nhà thơ Hoàng Hưng, một trong những người đồng sáng lập ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam, mà tiếng nói là trang mạng văn Việt, cho rằng gọi là hòa hợp nếu đừng động tới ý thức hệ hay chính trị là những thứ mà người Cộng sản chỉ muốn độc quyền lý luận. Trong tổ chức chúng tôi cũng có những nhà văn nhà thơ ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức. Tôi nhiều lần sang Mỹ và tiếp xúc với nhiều nhà văn, nhà báo ở hải ngoại – giữa chúng tôi kể cả những người từng là sĩ quan công chức Việt Nam Cộng Hòa thì tự nhiên là chả khác biệt hoặc e dè gì cả. Như vậy chứng tỏ sự hòa hợp có thể có khi mà hai bên không có định kiến về chính trị, về ý thức hệ. Nói như thế thì lập tức có thể hiểu ngay tại sao ông Hữu Thỉnh đưa ra lời mời ông Phan Nhật Nam. Tôi cho là ông Hữu Thỉnh thật tâm thôi, mà chưa chắc là có lệnh của ai đâu. Thế nhưng không được ông Phan Nhật Nam chấp nhận thì cũng dễ hiểu là vì ông Hữu Thỉnh muốn hay không muốn cũng là người đại diện của ý thức hệ Cộng sản, trực tiếp chịu sự lãnh đạo của ban tuyên huấn Đảng Cộng sản. Với một người như ông Phan Nhật Nam và nhiều người khác từng đi theo ý thức hệ Việt Nam Cộng Hòa, thì khó lòng mà hòa giải được nền tảng hai thể chế, hai chế độ chính trị làm sao hòa giải được với nhau không thể có, rất khó có. Quả thực là khó nếu người ta đúng ra là người cộng sản cố ý mù mờ lập lờ về cụm từ hòa hợp hòa giải là phân tích của quan sát chính trị Nguyễn Gia Kiểng, tập hợp dân chủ đa nguyên ở Paris, Pháp. Hòa hợp dân tộc và hòa giải dân tộc là hai khái niệm khác nhau. Hòa hợp đồng nghĩa với đoàn kết, còn hòa giải là xóa bỏ hận thù. Vậy thì hòa giải phải đi trước hòa hợp. Muốn có hòa hợp dân tộc thì phải hòa giải dân tộc trước. Người Cộng sản dùng chữ hòa hợp hòa giải là sai. Nói hòa hợp mà không cần hòa giải hoặc là hòa hợp trước rồi mới hòa giải thì cũng không khác gì nói tôi gọi anh là ngụy tôi đã bỏ tù anh tôi đã nắm độc quyền đất nước này bây giờ anh cứ chấp nhận cứ hòa hợp với tôi đi rồi chuyện hòa giải chúng ta nói sau như vậy có nghĩa hòa hợp mà chưa hòa giải nó đồng nghĩa với đầu hàng phải nói cho rõ là hòa giải và hòa hợp dân tộc chứ nếu cứ lẫn lộn danh từ thì không thể nào thảo luận một cách đứng đắn được Hòa hợp hòa giải chỉ có thể xảy ra khi nhà nước cộng sản này thay đổi cái tư duy tranh đấu giai cấp và cả lập trường địch ta là khẳng định của tiến sĩ Mạc Văn Trang, người vừa có hai bài viết kêu gọi lương tri lãnh đạo trên mạng. Nhưng mà điều này rất khó khăn bởi vì bản chất đảng Cộng sản bao giờ cũng phải lập trường địch ta rõ ràng. Đã là địch ta, tức là đấu tranh một bất một còn. Muốn hòa hợp dân tộc thì trước hết phải hòa giải với dân oan mất đất mất nhà, Người ta khiếu kiện mà không hòa giải, mà cứ cưỡng chế xong rồi đã bắt người ta đi tù, gọi người ta là thế lực thù địch. Những người bất đồng chính kiến chỉ phản biện và đấu tranh ôn hòa, cũng vu cho người ta tội tuyên truyền chống phá nhà nước, bắt đi tù thậm chí 10, 15 năm trong chế độ nhà tù hết sức ác nghiệt. Nếu một chế độ mà chấp nhận đa nguyên, chấp nhận khác biệt ý kiến, dân ở trong nước được nhân quyền, được tôn trọng, được bình đẳng thì tự nhiên sẽ hòa giải được cái xã hội ngay ở trong nước. Nếu chế độ không thay đổi thì bao nhiêu chủ trương chính sách cũng không thể nào thuyết phục, không thể nào giải quyết được vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc đâu. Nhức nhối là câu hỏi tại sao chưa thể hòa hợp hòa giải là rất nhiều người có tâm huyết đặt ra suốt 46 năm qua. Ông Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng thuộc Đảng bộ Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh trao đổi qua điện thư như vậy. Hòa giải, hòa hợp dân tộc chỉ đạt được khi bên thắng cuộc, không thể chỉ là bên có quyền ban phát sự hòa giải. Không phải không nhắc đến, gạt bỏ quá khứ chiến tranh, thù hận ra khỏi suy tư là sẽ đạt được hòa giải hòa hợp dân tộc. Nhà cầm quyền phải có chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước theo xu hướng tiến bộ, dân chủ văn minh thì mới đoàn kết được toàn dân để bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc bảo vệ quyền tự do dân chủ của người dân. Tôi buồn là vì tôi thấy rõ những tiêu chí để đạt được hòa giải hòa hợp dân tộc, để ngày 30 tháng 4 không còn là ngày triệu người vui, triệu người buồn, thì đến bây giờ điều đó cũng vẫn chỉ là ước vọng biển vông. Nhà quan sát thời cuộc Nguyễn Gia Kiểng từng bị chống đối khi lên tiếng kêu gọi về hòa giải trước khi muốn hòa hợp, cho rằng dù khó tới đâu thì hòa giải vẫn là điều bắt buộc. Một dân tộc sau khi đã giết nhau trong một cuộc nội chiến thì chỉ có hai giải pháp – Hòa giải để đoàn kết dân tộc, để có thể nhìn lại nhau là anh em, là bạn bè. Sức mạnh của một dân tộc bao giờ cũng là sự đoàn kết. Đất nước Việt Nam sẽ không có tương lai nếu không có đoàn kết. Nếu người này làm, người kia phá, người này thống trị, người kia bị trị, thì chúng ta sẽ không có tương lai. Trong thế giới hiện nay, quốc gia phải coi là một tình cảm, một không gian liên đới và một dự án tương lai chung. Không hiểu ý niệm quốc gia như thế thì chúng ta sẽ tan vỡ, Khó khăn tới đâu chúng ta vẫn phải tiếp tục vì đó là câu hỏi Việt Nam còn hay mất. Còn theo nhà thơ Hoàng Hưng thuộc Văn đoàn Độc lập, tổ chức nằm ngoài Hội Nhà văn Việt Nam ở Hà Nội, muốn hòa hợp, hòa giải thì người chủ động và trách nhiệm lớn nhất trước hết vẫn là bên thắng cuộc. Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay phải chủ động, nhà thơ Hoàng Hưng nhắc lại, đừng ta thắng địch thua, đừng phô trương dùng beng này nọ những dịp 30 tháng 4 hàng năm thì may ra có thể khiến người dân tin vào thiện trí hòa giải thực sự của mình.